đâu lâu rồi vào đây đóng cái cửa ấy rồi yeah. chơi luôn nhá chơi bốc ờ, ai to làm cái à bốc ờ, làm cái này quy mang được mấy triệu đi mà chưa dạ mang có mấy triệu đủ được chục rồi vì chục rồi chục anh có đủ không đấy Ý anh còn ít hơn em ấy Ít hơn đấy Ít hơn rồi đánh đi, ít hơn đánh đi rồi biết Nha yeah nếu đủ tiền chơi không em bơm cho trả lại bốc cái nhé vâng lại bốc cái đi bốc tiếng thì anh, bà lại vẫn này ờ, số đó gà bao nhiêu nhỉ gà tạm uh, lít đi nhé hai lít trước đi em đánh vui vẻ tí thôi vui vẻ tranh thủ chưa Hai lít cho nó vui vẻ đừng to sát phạt nhau chết à Vâng. hai lít em nghĩ bạn này vào gì về tí cho nó bằng anh bằng em chứ Yêu Khiếp gớm vậy Giờ ra là chín điểm này Đỏ gớm nhỉ hè đi Đấy, anh tiếp tục ăn thôi ừ chán chứ thế nhỉ còn không điểm đi nữa thế nào này anh cứ đỏ làm sao vậy mình đỏ nữa Ai, nhẹ nhàng hai lít xem bài này à, cân này cân này bài gì không anh ăn thôi ai xì tưởng gì ngồi đóng gà vậy có thấy chán không khổ <laughs> vậy đi bài không có tí điểm nào chán dạ, có điểm chứ lại xuống mạnh cái Heo lết nhẹ nhàng Thôi em bỏ ừ. Anh lại ăn thôi Bỏ đây, bỏ thì thôi khỏi xem điểm nhé à. Ôi trời, cứ một thế này ngồi đến sáng mai anh điểm Vậy nhanh cái tiền lắm Chả thế Sao, bán này sao Sorry anh Hàng lên Thừa hai Thừa hai Em đọc hai thừa hai tiếp Thừa thêm Thừa năm luôn này Ui, thừa năm rồi Căng nhỉ Phải bỏ đi bỏ nha gà gà nha đấy và đây dạ chả có điểm chịu thôi xuống đi chưa vững tiền ừ. đi em biết rồi ừ. nhẹ nhàng hai lít thôi hai có hai rồi vâng nhẹ quá nhỉ hai thừa ba ba lại thừa thêm hai thừa thêm hai rồi vâng thêm hai thôi nhẹ nhàng vậy thôi hai là cân đúng không vâng thừa năm luôn đấy năm lại thừa thêm hai thừa thêm hai rồi chén nhỉ rưỡi của mình đến ra hai này thừa năm à anh thừa mạnh tay chứ thừa thêm ba thừa chén quá nhỉ thừa có ba rồi à? một từ từ từ vào vậy ba là cân đúng không vâng anh chưa cân đâu chưa cân rồi à? cũng tăng đấy nhỉ thừa năm à tự tin gớm nhỉ thừa thêm năm nữa đang đỏ tự tin gớm nhỉ thừa thêm năm nữa kìa mãi mới có điểm mãi mới có điểm nãy giờ đen suốt mãi giờ có điểm thì theo cái gì anh à. phí năm là cân đúng không thừa hẳn một triệu này thừa vẫn thừa thêm năm nữa ai trời Chơi, ngày anh còn tiền đâu Vào năm là cân đúng không? Vâng năm cân 2 triệu nữa vào Báo mồm thôi Tí anh chuyển khoản Nếu mà chú ăn được 2 triệu đã này Thêm một triệu một Đây, đến luôn 10 triệu Thừa mạnh lên xem nào Chị Âu à thêm triệu nữa là hai triệu hai triệu anh vào thì anh nợ em 4 triệu căng nhỉ bài căng quá nhỉ ít vậy thôi à anh vào hai triệu là cân đúng không vâng được anh cân cho chú cân mở bài xem nào bao nhiêu điểm mà mạnh mẽ thế <laughs> ui gì quy ke ê vơ vơ gì Xe máy chưa Xe máy chưa đâu Xe máy chưa ba điểm thôi ui giời ui có ba điểm bọ thôi dí quy ca mà mạnh thế thấy chưa vậy là thấy chưa thôi nhá vậy là sao đèn thế nhở nghỉ chưa thôi nghỉ đi cầm ít tiền về Rồi, ờ, đi taxi nghỉ đi nhá thôi mai mới được văn có điểm anh ạ ừ. Bei mir werde ich. Werde ich, werde ich. Ja, nicht.